Hello, chào các bạn. Vâng thì à, mình đang có những um, chiếc điện thoại Xiaomi uh, mới ra năm nay. Nó như cả là K50 này, K40s hay là K50 Gaming. Thì thật ra ở đây mình bán nói chung là rất nhiều máy này tại shop và cũng như là online. Mà một cái vấn đề là anh em mua những chiếc máy này online ấy, thì uh, nó thiệt thòi cái là khi mà chúng ta mua online chúng ta muốn để nguyên siêu về chúng ta mới bóc siêu ra đúng không? Thì khi bóc siêu ra thì nó không Google Play, không có tiếng Việt chính là vì uh, lý do đó anh em thiệt thòi anh em mua Xiaomi thiệt thòi Realme một cái là chúng ta sẽ không có ờ, tiếng Việt đấy thế ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip mình hướng dẫn anh em cách cài tiếng Việt luôn khi sau khi bóc siêu những chiếc máy này cách mà chúng ta cài tiếng Việt uh, mà, mà, mà cài tiếng Việt mà ROM mà, mà cách cài ROM ấy thì nó hơi phức tạp hơn một chút thì uh, mình đã từng làm clip rồi chúng ta có thể xem lại clip cài ROM tiếng Việt cho K40 Gaming thì nó sẽ tương tự cài chiếc máy này cũng tương tự như vậy thôi còn cách mà bây giờ chúng ta cài tiếng Việt luôn có nghĩa là sau khi chúng ta bóc siêu chúng ta cài luôn không cần phải unlock thì như nào thì anh em ờ, và các bạn cùng xem cái clip này nhé đó thì nó cũng đơn giản thôi cái này thì ờ, mình cũng học được ở trên ờ, trên trên youtube thôi thế nên mình hướng dẫn lại cho cho, cho anh em và các bạn đấy nó đơn giản thôi mình sẽ cài luôn trên ba cái máy này cho anh em xem các bạn xem thì cái này nó chỉ áp dụng được với uh, MIU 13 đối với những chiếc máy mới này còn MIU, MIU 12 thì uh, nó thay mỗi file thôi thì cái file đấy thì mình sẽ áp lên sau nhé và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái MIU 13 với những chiếc máy như cả K50 này K50 ờ, Pro này, K40 hay là K50 Gaming hoặc là những chiếc máy mà dùng MIUI 13 như K40 ờ, K50 K40 Gaming cũng được. Nói chung là những chiếc máy mà có nội địa Trung Quốc mà dùng MIUI ờ, 13 ấy, là chúng ta sẽ hoàn toàn áp dụng cái này nhá. Đó thì bây giờ mình sẽ mở siêu ra, đây là hoàn toàn những chiếc máy như siêu này. Những chiếc máy này thì uh, mình uh, được nhận đặt hàng rồi và các bạn khách hàng mình đồng ý cho mình mở siêu để mình cài rồi. Đó, thế nên là không có cái gì mà mà ngại để khi bóc đâu cho anh em cả. Đó thì K50 Gaming thì hiện tại bên mình đang bán rẻ thôi, có tầm uh, 10 triệu thôi đó K50 Pro cũng tương tự K40S này thì chỉ có tầm 7 ờ, triệu thôi đó, không, không phải là đắt lắm Thế nên anh em nào đang tham khảo sản phẩm này thì anh em cứ ờ, đặt hàng website bên mình là mm.vn nhá Đây, mình sẽ bóc siêu ờ, khéo thôi để mà ví dụ như anh em nhận được thì nó vẫn sạch sẽ cái hộp đó. Đấy nha Đây. K50 Gaming này Đó, đây nha đây là sản phẩm K50 Gaming nhá Đó. K40S này K40S Đấy nhá Wow, hộp nó chặt quá Đây, K40S này và đây là K50 Pro K50 Pro à. Đây nha, một chiếc K50 Pro màu bạc này Đây K40S và K50 Pro đều có camera khá giống nhau sản phẩm của năm 2022 còn K50 Gaming thì nó vẫn là đặc điểm của Gaming rồi đó, bây giờ mình sẽ bóc cái K50 Gaming ra nhé đó, anh nhìn nhá K50 Gaming màu đen rất là đẹp này đó bây giờ mình sẽ mở nguồn lên này ok đây là của Redmi hết thì hai chiếc máy này thì khách hàng người ta không cho phép mình mở cái này ra Thế mình để nguyên nhất chỉ có K50 Gaming là được mở thôi khách hàng của mình để nguyên cái siêu tú này cho người ta các Canon 10 mình thì mình được mở vì con này là mình sẽ giữ lại một tuần để mình cài tiếng Việt 100% cho khách hàng đó thế nhân tiện đây thì mình sẽ làm clip luôn đấy nha. đó. ok nhá thì à, khi mặc định là chúng ta khởi động lại lên ấy, thì nó sẽ là mu 13 như này này thì chúng ta sẽ làm theo cách này nhá đấy. bây giờ cái ngôn ngữ của nó chỉ có tiếng Anh tiếng Trung thôi nếu mà như các bạn mua Realme như bây giờ bên mình đang có Realme Q3 này à, Neo 3 Realme Neo 3 Realme Q5 Q5 ờ, Pro ấy thì nó có tiếng Việt sẵn rồi đó, chúng ta không có lăn tăn vấn đề cài tiếng Việt nhưng mà những chiếc của Xiaomi ấy thì là chúng ta sẽ phải cài tiếng Việt nhé đó. để mình kết nối wifi luôn để kích hoạt nhé đó, khi chúng ta bật lên chúng ta kích hoạt như này nhá là các bạn nào đang mua máy online bên mình hoặc các bạn là mua máy ở nơi khác các bạn để nguyên siêu ấy thì khi bóc ra hàng mới chuẩn nó phải như thế nó không có tiếng Việt và nó sẽ ở cái màn hình chính như thế này chứ nếu mà các bạn bóc ra rồi mà nó ở cái màn hình mà bên trong ấy mà nó nguyên siêu ấy, thì người ta đóng lại siêu ấy các bạn lưu ý như vậy Đây. tất cả những cái này thì mình sẽ bỏ qua hết nhé cho nó nhanh đây này cũng là mil 13 hết này cứ bỏ qua wifi tí mình kết nối sau ba à, con máy này là chúng ta sẽ cài tương tự nhau nhé cài tương tự nhau thôi không khác một tí nào đây cùng một cái file mình cung cấp thôi Đó, này xong rồi này. đó đấy K50 Gaming có cái giao diện ờ, hơi bị khủng tí đấy thì hiện tại các sản phẩm ờ, dòng K, K50 series ấy thì ờ, mạnh nhất thì mình được thấy là khả năng là K50 Gaming bởi vì nó sử dụng chip Snap 8 Gen 1 mà cá nhân mình thì vẫn thích chip Snap còn chip Dimensity thì mình cảm thấy cũng chưa chưa gọi là tin tưởng lắm mình phải nói thật như vậy đó anh em nào thấy hiệu năng đánh giá của nó tốt thì mọi người review ấy thì anh em có thể là cân nhắc để lấy ờ, những cái sản phẩm như K50 hoặc K50 Pro được nhưng mà cá nhân mình thì thích K50 gaming hơn nha đấy thì khi kích hoạt xong này anh em mọi người nhìn thế này nó là hoàn toàn không tiếng Việt rồi đúng không và rất là rất là nhiều ứng dụng của Trung Quốc ở đây đó trong đó là có những ứng dụng mà chúng ta không, không hề muốn dùng một tí nào cả hoặc là không có chậu Google Play thì bây giờ chúng ta sẽ phải xóa những ứng dụng Trung Quốc trước nhé thì xóa đơn giản thôi chúng ta cứ giữ tay màn hình này đấy khi nó thu vào như này đấy nhá đó thì chúng ta chọn những ứng dụng chúng ta cần xóa đi đấy, ví dụ ở đây nhá đấy vào trong cái thư mục này chọn những cái này đi đó và chúng ta chọn hết đi đó đây chúng ta ấn vào cái thùng rác này chúng nó xóa hết nha Đấy, xóa hết những ứng dụng mà chúng ta cảm thấy chúng ta không thích đi ok còn ứng dụng chúng ta sẽ không xóa được nó là cái ờ, ứng dụng của nhà sản xuất của máy nó phải theo thì chúng ta sẽ không xóa được nhé còn những ứng dụng như này là chúng ta xóa hết này Uku mới là Weibo các thứ ấy, nó không liên quan gì đến Việt Nam cả bởi Việt Nam chúng ta sẽ không dùng những cái đấy người Trung Quốc là người ta không được dùng Google bởi vì bị chính phủ kiểm duyệt chính phủ Trung Quốc bảo là Google nó không ờ, không không đúng so với văn hóa và các nước quản lý ở bên Trung Quốc là người ta sẽ cấm chúng ta dùng ok chúng ta xóa hết rồi nhé. thì bây giờ chúng ta cài cái Google Play bước đầu tiên chúng ta cài Google tất nhiên chúng ta phải có mạng mà chúng ta cài Google Play bằng cách chúng ta vào ứng dụng ờ, cái chợ của nó là chợ Get App này đó chúng ta đồng ý đi nhé. cái đến cái bước này hỏi có cài ứng dụng của Trung Quốc không thì chúng ta bỏ qua một cái trên góc này nhé cho nên chúng ta ấn vào đây nó cài hết vào đấy ấn bỏ qua này đó bỏ qua hết ok đây là cái chợ ở Trung Quốc chúng ta sẽ tìm cái Google Play nhé đây bỏ qua đi cho đồng ý cho nó vào bộ cho trong chúng ta sẽ tìm à, Google Play này Đấy, ấn cái bàn phím mặc định như này chúng ta ấn vào đây để chuyển sang phân B nhé Google Play này Google Play này Đó. ok chúng ta ấn vào update ấn vào update phát là nó sẽ google vào lên luôn đó đơn giản vậy thôi là một chút sau google lên nó sẽ nằm ở đây còn bây giờ chúng ta cài tiếng việt như nào rồi bây giờ bước quan trọng là chúng ta cài tiếng việt đúng không đó thì chúng ta sẽ vào cái trình duyệt của nó nhé vào trình duyệt này đó các bạn vào đây rồi nhé nó sẽ gõ, à, gõ gõ gõ um, YouTube đó chúng ta sẽ vào YouTube đó vào YouTube này Chúng ta vào youtube.com nha đây, Đó, chúng ta vào YouTube nha thì cái này chỉ làm tại Việt Nam và các nước khác thôi nhưng nếu ở nội địa Trung Quốc thì chúng ta sẽ không vào đây đâu đó chúng ta vào YouTube nhé chúng ta sẽ tìm là msm.vn đó là kênh YouTube của bên mình ấy là cái clip mà các bạn đang xem này chúng ta sẽ vào cái kênh trang của mình này đó chúng ta sẽ vào cái clip mà chúng ta đang xem này nhé hoặc là bây giờ mình đang không có đây thì mình sẽ để clip đầu tiên này đó chúng ta vào đây chúng ta sẽ vào cái phần uh, mô tả nhé thì mình để đường link của hai cái file đây này ở đường link Google này. đó các bạn đến đây này đó sau đó bạn tải về nó sẽ là hai cái file APK thôi nó rất là nhẹ đây ấn về tải về nhá ok đồng ý cho tải về này đồng ý đi ok đó sau khi tải về chúng ta cài luôn đồng ý này ok chúng ta sẽ cài cái file nào cái file này là cái file setting um, ờ, ngôn ngữ nha đây tiếp nữa chúng ta back lại này lại vào lại cái phần đường link mình vừa để thì mình sẽ để là hai file nhé mình sẽ để là hai file nhé đây này mình để cái file dưới nhá thì cái file dưới nó nặng hơn trăm ly nó là cái file uh, tiếng việt cho cái phần cài đặt đó chúng ta phải cài hai cái file này thì chúng ta sẽ có mấy con tiếng việt đấy nhá đó đào phải rồi này. cái file này thì nó hơi nặng hơn một chút thế nên mạng chúng ta cũng phải khỏe khỏe một chút cái file này nó hơn trăm mê cơ một trăm 175 mươi cơ đó đấy trong lúc mà chờ cái file ra cài thì chúng ta sẽ set up cái file uh, e setting này set, set edit này nhá chúng ta sẽ mở cái file lên mà chúng ta vừa cài đấy chúng ta đồng ý nhá ok này đó chúng ta sẽ tìm đến cái phần uh, uh system table này nhá chúng ta sẽ tìm đến cái phần là set uh, Linux đây system system system vị trí ấy đó system local ấy file này nhá chúng ta cứ tìm cái phần chữ S này nó gần cuối cùng này và TS là system uh, ờ, logo chúng ta chọn vào đây Đấy, chúng ta phần edit volume nha chúng ta sẽ chọn cái này thành uh, ờ, uh, ờ, VI VI viết thường nha đó Đấy, chúng ta sẽ chọn cái này thành VN viết hoa ok chúng ta ấn xếp nha ok xong rồi đó xong rồi chờ xem cái kia đao chưa xong chưa đó cái này gần đao xong rồi chúng ta phải cài cả hai nhá thì mới có tiếng việt full được còn nếu mà chúng ta không cài cái file này thì trong phần setting sẽ không tiếng việt bây giờ chúng ta cài xong cái này là tiếng Việt gần như full luôn full 100% luôn Đó. Ok nhá, đồng ý cho cài nhá. Ok này. Install này. Đó. Ok rồi, nó cài xong rồi nhá. Đó, bây giờ là chúng ta đã cài xong cả hai file rồi và uh, edit uh, Ờ, sửa cái file trong này rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành khẩu này máy giữ chặt núi này nhé cứ giữ chặt nhé đó nó hiện lên cái này này chúng ta ấn vào dưới để khẩu lại máy này đó là nó sẽ phun tiếng việt đây tương tự những cái máy này chúng ta sẽ làm tương tự như vậy đó việc đầu tiên là sẽ kết nối wifi này sẽ kết nối wifi trước nha đó thoát ra này vào đây để cài Google Play này vào Get App để cài Google Play này đây nhá đây này chúng ta đã có tiếng Việt rồi nhá trong phần cài đặt này đó trong này là cài đặt full tiếng Việt luôn đó, nhiều anh em chỉ cài cái set edit kia ấy, thì chúng ta chỉ được cái phần cái tiếng Việt ở trong những cái ví dụ như ở trong cái thư mục mà ờ, công cụ này trong có đồng hồ ghi âm điều khiển mi là chúng ta có tiếng Việt thôi hoặc là liên hệ để chúng ta có tiếng Việt thôi chứ trong phần cài đặt chúng ta không có nhưng khi chúng ta cài thêm cái file cài đặt kia ấy thì chúng ta sẽ full tiếng Việt luôn đó trong phần ghi âm này chúng ta có tiếng Việt này trong phần điều khiển của mi này thì là chúng ta có tiếng Việt hoàn toàn này đó trong phần la bàn này chúng ta cũng có tiếng Việt này đó. liên hệ này chúng ta có tiếng Việt này đó đó cái này là dành cho một số anh em thích thích cái um, cái rom rom gốc ví dụ như K50 gaming hay K40 gaming ấy thì có phải là rom ờ, cái rom mà mà mà, mà ờ, ờ, cài cài cài full ấy nó sẽ là rom poco thế là nhiều người nhiều anh em lại không thích rom poco mà thích cái rom việt sấp mà ở trên mạng cũng hướng dẫn cài cái rom việt sấp cho mọi người đấy thì trong thời gian mà chờ cái rom việt sấp hoặc là cho cái thời gian mà anh em muốn dùng cái rom gốc mà có giao diện tiếng việt đấy không cần được việt sấp không gì cả mà muốn không muốn ăn lóc máy mà muốn cài rom mà có tiếng việt gốc ấy chúng ta có thể lựa chọn cách này nhá nó như tương tự chiếc máy K40S này cũng vậy này chúng ta cài Google Play bằng cách chúng ta tìm cái Google Play ở đây đó. Google Play đây này nhá đó, chúng ta ấn update này đó là chúng ta sẽ Google Play còn cài tiếng Việt thì chúng ta vào đây vào cái trình duyệt này chúng ta gõ YouTube này nó rất là dễ thôi mình sẽ làm lại trên con này luôn để mọi người cần cùng nhớ nha youtube.com này đó sau đó vào cái ờ, msm.vn này vào cái kênh của mình nhé đó sau chúng ta sẽ vào kênh của mình này chúng ta sẽ sẽ tìm đến cái video đầu tiên hoặc là chính là cái video mà mọi người đang xem này nhé đó chúng ta ấn vào đây rồi ờ, chúng ta ấn vào cái đường link tải hai cái file này về đúng không đó tải hai cái file này về ok Đó, đồng ý cho tải về nha. Đó. đây bài thứ hai này tải hai cái file này về này ok tải về này đó trong thời gian cái tải cái file nặng kia về thì chúng ta sẽ cài cái uh, uh, set edit ở trước đó ok mở lên này open này ok này ok hết này đó tìm cái mục dưới cùng có phần chữ S có tên là system system local nhá đó edit volume này bây giờ ấn vào cái phần chữ E ok tải xong cả cái file kia luôn rồi này ok cài luôn cho nhanh đó. đây nha ấn vào cái phần uh, chữ IAN US nhé chúng ta sẽ sửa edit volume nhé chúng ta sẽ sửa thành uh, vùng là Việt Nam là VI ngắn là phần ngôn ngữ này vùng của Việt Nam là VN này đó xếp lại ô cái file này cài xong chuyển nhỉ chắc cài xong rồi thôi hưởng lại máy đi đó ấn khởi lại máy này là xong này đó thôi con K50 uh, ờ, Pro này cũng tương tự nhé không giới thiệu anh em nhiều để đỡ mất thời gian của mọi người Đó. con K50 Pro này nó theo sạc 120W rất là to này Đó. rất khủng luôn K50 Gaming cũng vậy cũng là sạc 120W đây, theo có nó có thêm một ốp nữa này sai hướng dẫn sử dụng à đây là thẻ bảo hành của, của Trung Quốc đây là thẻ bảo hành của Trung Quốc xem đúng ốp của nó lắp nhầm thì là mẹ đây ốp lưng silicon trong suốt này đó ok đây là K50 Gaming đây nhá xem con kia cài xong chưa này đây này đấy phần cài đặt đã có tiếng Việt luôn này đó mọi người thấy không phần cài đặt có tiếng Việt luôn đấy còn các bước mà cài tiếng Việt full của những chiếc máy này nhá thì là mọi người xem lại clip hướng dẫn cài trên K4 Gaming giúp mình thì ở trên đấy thì có cái trang mi phơm của bạn Việt Nam bạn phát triển đấy thì các bạn vào trong đấy và tìm xem đã có ROM tiếng Việt cho những con này chưa ví dụ ROM EU hay là ROM ờ, ROM EU hay là ROM gì ạ ROM EU hay là ROM uh, India Ấn Độ đấy, thì chúng ta sẽ cài được đơn giản như vậy thôi nhá thì hôm nay mình chỉ làm clip hướng dẫn mọi người cách cài tiếng Việt một cách tạm thời những chiếc máy này cài tiếng Việt full cả phần cài đặt các thứ nữa thì mọi người lưu ý nhé là khi mà chúng ta cài xong ấy chúng ta giữ cái file này giữ cái file à, này vào một chỗ chứ nếu mà xóa đi sẽ mất tiếng Việt xóa đi mất tiếng Việt mà những chiếc máy này chúng ta đặt lại cài đặt nó sẽ mất tiếng Việt và phải cài lại như cách bước mình rất từ đầu nhé đơn giản vậy thôi còn nếu mà các bạn nào ở xa muốn mua những chiếc máy này bên mình ấy thì các bạn có thể vào website trên vn là các bạn đặt hàng hoặc là điện thoại cho bên mình theo số điện thoại là 0888888641 nhé hoặc là các bạn có thể comment số điện thoại vào dưới ngay dưới video này ấy thì bên mình sẽ ship cho các bạn thì chiếc máy này bên mình sẽ ship COD có nghĩa là nhận được hàng các bạn phải thanh toán bên mình bảo hành những chiếc máy này hoàn toàn là 18 tháng tại hãng luôn có nghĩa là 18 tháng cả nguồn màn hình luôn chứ không phải là bảo hành ngắn nhé bảo hành rất là dài cho nên các bạn hoàn toàn yên tâm đó à, ngày hôm nay thì làm đơn giản vậy thôi các bạn subscribe và like chia sẻ mọi người cùng xem giúp mình nhé và cảm ơn các bạn xem clip chào tạm biệt các bạn